Kinh <clears throat> Địa Tạng Bồ Tát bộ Nguyện quyển trung danh hiệu của địa ngục Phổ Hiền hỏi lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả xin ngài vì trời đồng bát bộ và những chúng sanh ở đời sau mà nói danh hiệu của địa ngục cùng chỗ Thọ là chỗ thọ báo của hàng chúng sanh bị tổ khổ ở cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự quả báo không là để làm cho chúng sanh trong thời mà pháp sau này biết rõ những quả báo đó ngài địa tạng bồ tát thưa với ngài phụ huynh bồ tát rằng nay tôi nương oai thần của đức phật và ai lực của ngài mà nói sanh hiệu của địa ngục cùng tội báo và áp báo sanh hiệu của địa ngục ngài địa tạng bồ tát nói rằng hơi nhân dạ ở phương đông sẽ ở, ở phương đông Cõi diêm phù đều có dãy núi tên là Thiết Phi, dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trăng, mặt trời trong đó có địa ngục tên có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hạ Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là thiết y lại có địa ngục tên thiên nhẫn lại có địa ngục tên là thiết lưu lại có địa ngục tên là dương đồng lại có địa ngục tên là bảo trụ lại có địa ngục tên là tọa thủ lại có địa ngục tên là căn thiệt lại có địa ngục tên là thiên cước lại có địa ngục tên là lưu hỏa lại có địa ngục tên là đảm nhã lại có địa ngục tên là thiết hoàng lại có địa ngục tên là trán luận lại có địa ngục tên là thiết thù lại có địa ngục tên là đa sân ngài địa tạm bộ tát nói rằng trong những núi thiết vi có những địa ngục như thế số nhiều vô kể lại có địa ngục kiều án địa ngục bạc thiệt địa ngục phản níu địa ngục đồng tả địa ngục hạ tượng địa ngục hạ cẩu địa ngục hạ mã địa ngục hạ ngu địa ngục hạ lương địa ngục hạ ung địa ngục hạ sơn địa ngục hạ thạch địa ngục hạ sàn địa ngục cứ nha địa ngục bát bì địa ngục ẩm huyết địa ngục thiêu thủ địa ngục thiêu cứ địa ngục hạ ốc địa ngục thiết ốc địa ngục tạo thích địa ngục hạ lan những địa ngục như thế trong mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ học một hoặc hai học ba bốn nhận đến trăm nghìn ngục nhỏ danh hiệu đều chẳng đồng nhau đó đều là do tội nghiệp của chúng sanh mà tạo vừa ra những địa ngục như thế nghiệp lực rất lớn có thể sánh với núi tư duy có thể sâu dùng bị kẻ có thể ngăn cả điều thật đạo thánh vì thế chúng sanh chưa có khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội sau khi chết đều có quả báo rồi đến mãi muốn cũng phải chịu lấy chỉ thân như cha với con cũng đều phải theo nghiệp của mình mà đi khác đường dấu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau nay tôi nhường ai thần của đức phật mà nói được về tội báo nơi địa ngục Trông mong như sẽ tạm nghe lời nói đó Ngài Phụ Hiền Bồ Tát đáp rằng dầu từ lâu tôi đã rõ tội bán nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo rồi Nhưng nay tôi muốn muốn nhân sẽ nói ra Để làm cho chúng sanh Mà phép trong đời sau này biết rõ những quả báo đó Mà quy hướng về giáo Pháp của Đức Phật <clears throat> Tội báo nơi địa ngục Những Ngài tạm Bồ Tát nói rằng những tội báo nơi địa danh hiệu của tội báo nơi địa ngục như dưới đây hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra rồi cài bừa lên trên đó hoặc có địa ngục moi tim người tội cho quỷ dạ xa an hoặc có địa ngục đốt cổ đồng chế đạo rồi bắt người tội ôm lấy hoặc có địa ngục dùng và sầu sôi sùng sục nấu thân người tội hoặc có địa ngục toàn cỡ tàn băng giã hoặc có địa ngục từng vựa lợn lớn bay tới tấp vào người vào người tội hoặc có địa ngục Giao ai chúng sát hoặc có địa ngục tâm nhiều giáo lửa hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng hoặc có địa ngục chỉ đắp chữ đốt chân tay hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn cá hoặc có địa ngục xua đuổi chó sát hoặc có địa ngục đóng ác lửa sát hoặc có địa ngục à, <clears throat> những địa ngục như thế trong mỗi ngục lại có hàng trăm nghìn thứ khí cụ để hàn hình tội nhân đều là đồng bằng đồng bằng sắt bằng đá bằng lửa bốn loại khí cụ này đều là do hạn nghiệp quấy ép của chúng sanh mà Cảm vời ra nếu tôi thật rõ tội đã nơi địa ngục thời trong mỗi ngục còn có trăm nghìn thứ khí cũ để hành hình người tội huống chi là nhiều ngục nay tôi nương ai thần của đức phật và vì nhân giả mà tạm nói lời như thế nếu nói rõ ra thực cả cùng kiếp nó cũng không hết như lai tán hém phật phóng quan giảm ở bấy giờ khắp thân của đức thế tôn phóng ra ánh sáng lớn sau khắp trăm nghìn muôn ức hàng ngày sau cõi nước của chư phật trong ánh sáng đó ra ra tiếng lớn ở khắp cõi nước của chư phật rằng này tất cả hàng đại bồ tát trời rồng Quỷ thần lắng nghe hôm nay ta tuyên bài ngợi khen những sự của Ngài để tạm Bồ Tát ở trong thế giới mười phương hiện ra sắc từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tội của chúng ta sau khi ta diệt độ thờ hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời đồng quỷ thần lên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này để làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đều phát tất cả mọi sự khổ mà chứng cận an vui niết bàn phụ quản đô thịnh bấy giờ trong pháp hội có một vị đại bồ tát hiệu tên là phụ quản từ ra dạ, chắp tay cung kính bạch cùng đức phật rằng bạch đức thế tôn nay con nghe đức như lai ngợi khen tuyên bài a thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài địa tạng bồ tát kính mong đức như lai lại vì chúng sanh trong thời mà pháp sau này mà nói nhân quả của ngài địa tạng bồ tát làm lợi ích cho hàng trời cùng người làm cho hàng trời rồng và những chúng sanh sau này nên ngài kính vâng lời của đức phật đức phật bảo ngài phụ cả bồ tát cùng với từ chúng rằng lắng nghe lắng nghe đây ta sẽ vì các ông mà nói những sự lợi ích của ngài điện tại bồ tát làm lợi ích cho hàng trời cùng người ngài phụ cảm bồ tát bạc cùng đức phật rằng vâng bạch đức thế tôn chúng con xin ham muốn nghe và dạy lợi sự lợi ích đức phật bảo ngài phụ cảm bồ tát rằng trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe danh hiệu của ngài địa tạng bồ tát thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát hoặc là chắp tay hoặc là chiêm ngưỡng hoặc là đảnh lễ hoặc là luyến mộ hoặc là ngợi khen người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp như có kẻ thiện nam hoặc người thiện nữ nào có thể họa vẽ hình tượng của ngài địa tạng bồ tát rồi trùng một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ người đó sẽ được sang lên cõi trời đau lợi 100 lần không còn bị đại vào ác đạo nữa ví dụ ngày kia phước trời hết sang xuống nhân gian vẫn coi làm vị quốc vua không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ thân như có Người nữ nào nhàm chán thân nữ hết lòng cúng dường hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi những hình vẽ được đúc bằng đất đá keo sơn đồng sắt ngày ngày thường đem hương hoa y phục đồ ăn uống vật báu tràng khang gấm lụa tiền bạc vân vân cũng dường như thế mãi không thôi người hiện nữ đó sau khi mãi thân hiện nữ, thân nữ ở hiện đời trong trăm nghìn muôn đời về sau còn không sang vào cõi nước của có người nữ huống chi là thọ thân gái trừ khi vì lòng từ phát nguyện thọ thân gái để cứu độ chúng sanh nương nơi phúc cúng dường và sức công đức đó nên trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa thân xấu xí như có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật nên đối chức tượng của ngài địa tạng bồ tát đồ trí tâm cung kính đảnh lễ chừng trong khoảng một bữa ăn người nữ đó sau khi mãn sau khi mãn bát thân nữ ở hiện được trong nghìn vạn kiếp thọ sanh thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật nếu không nhàm chán thân gái thường xăm vào con gái nhà vua cho để làm vương phi con gái các hàng quan quan lớn cùng con gái của các hàng trưởng giả thân hình tướng mạo đoan trang xinh đẹp so với có lòng trí ham chiêm ngưỡng ngài để tặng bồ tát bà đặng vua làm như thế quỷ thần hộ vệ lại về nữ này phục quản bồ tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước hình tượng của ngài để tặng bồ tát mà chỗ các thứ thơ ca ngâm ca kỹ nhạc ngâm ca ngợi khen tốt à, dùng hương hoa cúng dường khuyến hóa được một người hay nhiều người những hạng người như thế ở trong đời hiện tại cùng vị lai được trăm nghìn vị quỷ thần ngày đêm thường theo hộ vệ có không cho bất kỳ việc hung dữ nào đến người ta hứng chi là để cho người đó phải chịu Hương che mắc tội lại về nỗi nào phụ quả một tát trong đời xong như có người ác ác thần ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quỷ cũng dường chiêm ngưỡng lạnh lễ cung kính ngợi khen mà vọng sang khuyên chê là không có lợi ích cũng không có công đức hoặc nhân ra, cửa hoặc chê sau lưng hay chê trước mà hoặc khuyên bạn người khác cùng chê hoặc khuyên bạn một người cùng chê cho đến nhiều cùng chê hoặc sang lòng chê ba trường trong phạm một điểm những người đó sau khi một biến lúc vào trong thì kiếp nhập diệt cả vì tội bão khuyên chê nên còn bị đại vào địa ngục đại a tỳ chịu chịu rất nhiều sự khổ sở qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ mãi đến nghìn một kiếp sau mới được thọ thân xuất sanh rồi mãi đến một nghìn kiếp nữa mới được đặt sanh làm người rồi làm người nhưng ở hàng tàn tật cầm ngọng tật nguyền thiếu sức hoặc bị các nghiệp ấy, làm buộc vào nơi thân không bao lâu nữa lại bị đã là ác đạo này phục quản kinh trên người khác cũng xưa mà có mắc phải tội đã số khổ như thế huống chi là sang ác kiếm mà kinh chưa phá diệt Tiêu tội trướng lại về nữa này phụ quạng trong đời sau như có người nam người nữ nào đau ốm nằm đều bãi trên giường gối cột sống mày muốn chết cũng đều không được trong trước thiên ba thường mơ thấy các hàng quỷ thần nhận đến kẻ thân thích trong nhà hoặc trên nằm trên ba thấy bị bóng đè hoặc đi trên đường nguy hiểm hoặc với quỷ thường cùng đi chạy qua nhiều năm nhiều tháng đến nỗi hàm bệnh la bệnh bại trong giấc ngủ thường phải kêu réo sâu thê thảm sâu khổ đó là do nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khuyên hay chọn hoặc là khó chép hoặc là khó làm mất phần tục của kẻ nam người nữ không thể hiện rõ được điều đó chỉ có thể đối trước tượng chư Phật Bồ Tát tôi tiếng mà tục kinh này một biến hoặc lấy những món vật mà người bận thường vừa tiết như nhà cửa ruộng vườn vật báu vân vân đối trước người bệnh bài lớn tiếng sướng lên làm chúng tôi tên đó họ đó nay vì người bệnh này đối trước người uh, nay vì người bệnh này nay vì người vật này đối trước kinh tượng hoặc em đem những cổ vật này hoặc đem cúng dường kinh tượng hoặc xây dựng chùa tháp hoặc sáng niệm giới phúc cúng hoặc cúng vào của thường trụ sướng lên như vậy ba lần cho người bệnh nghe biết giả sử thần thức của người bệnh đó đã phân tán tới hơi thở suốt thời một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng sướng bạch như trên và lớn tiếng tụng kinh này <clears throat> thời người thời người đó thời người đó thời người đó nếu thời người đó thời tội nghiệp của người đó đều là ờ, hãy đều tiêu sạch họ sang vào đâu cũng đều nhớ biết về việc đó trước huống gì là người thiện nam người thiện nữ là tự mình biên kiếp kinh hoài hoặc tạm người khác biên chép kinh này hoặc hại vẽ hình tượng của ngài để tạo mối tác hợp đạo người khác vẽ đắp hình tượng của ngài để tạo một tác người đó khi sáu cạnh đã chắc đặt nhiều lợi lớn người phụ cận vì thế nên nếu ông thấy ai đọc tụng kinh này hoặc có lòng kính với kinh hoặc chỉ trong một niệm khen ngợi kinh này thời ông nên dùng trăm nghìn phương tự khuyến hóa người đó xin ra phát lòng hơi thấp thời sẽ được trăm nghìn mỗi công đức không thể nghĩ bè ở đời hiện tại cùng vị lai tiền vong được phước lại về nữa này phụ cả một tác trong đời sau như có chúng sanh là trong rất chim ba mươi thế các hàng vị thành nhận được các hình thù đã lùn đùn hoặc buồn bã hoặc khóc lóc hoặc dầu rĩ hoặc hãi hùng hoặc than thở hoặc sợ sẻ đó đều là cha mẹ con em vợ chồng quý thuộc ở trong một ở trong một đời hai trăm nghìn một đời mười đời hai trăm nghìn đời về của quá quý bị đại là và ác đã chưa được ra khỏi không biết trông mong vào phước lực nơi nào mới có thể cứu vớt đêm mới mắc về người có tướng cúc người trong đời trước hồng mong là phương tiện gì để để cứu vớt người đó trong này phục quản ông đen dừng thần lực của ông khiến cho hàng quyến thuộc đó đối trước tượng chư Phật chư Bồ Tát mà trí tâm tự đọc kinh này hoặc tạo người khác đọc kinh này đủ số 3 biến đến 7 biến sau khi tiếng, tiếng tụng kinh đủ số đến số mấy biến đó xong thời người chết đó sẽ được sẽ được giải thoát cho đến trong mụ không còn thấy hiện về nữa người à, cõi nô lệ lại về nỗi này phục quả Bồ Tát trong đời sau như có tớ trai tớ gái hạng hạ tự nhận những kẻ không quyền được tự do rõ biết là tội nghiệp đời trước cần phải xem hồi đó người đó thấy hình tượng của ngài để tạm bồ tát nghe danh hiệu của ngài để tạm bồ tát nên trí tâm quy y chiêm ngưỡng đại lễ rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của ngài để tạm bồ tát đủ số một buôn biến sau khi những người ấy thọ mãn báo thân hại thì ở, ở hiện đời trong trăm nghìn đời về sau thường San và bực tôn quý không còn bị đại bà ép đạo nữa San con nhĩ nuôi lại về nữa nè phụ và mua Tết trong đời sau nơi có yên phù để trong hàng sát đế lợi hàng bà la mua hàng trưởng giả dân cư sĩ dân tộc tất cả các dòng họ thế như có người nào sắp sanh đệ hoặc là con trai hoặc con gái có thể sớm vì đứa trẻ đó mà tụ kinh địa không thành nghĩ về này là có thể vì đứa trẻ đó mà niệm danh hiệu của ngài địa tạm bồ tát điểm số một đột biến được như thế rồi đứa trẻ mới sanh ra đó rồi đời trước nó có gây lấy tội vậy chi cũng được được thoát khỏi hạn nó lại được thêm an ổn vui vẻ dễ nuôi lại được thêm phút sống lâu còn nếu như đó là đúng nếu nó phước lục thọ san thời đời nó càng an vui hơn lại càng được sống lâu hơn Ngày thập trai tụng kinh được phước lại về nỗi niềm phục quản trong mỗi tháng những ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, 10 ngày trên đây là các nghiệp tội các nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động điệu ở chúng săn không chỉ là không tội lỗi huống gì là những kẻ buôn lung giết hại tàn dân vọng ngữ trăm điều tội lỗi trong một ngày chơi trên đây như có chúng sanh nào có thể đối trước tượng chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền mà đọc tụng kinh nào một biến hồi chung quanh chỗ người đó ở trong bốn hướng đông tây nam bắc trong khoảng 100 giao tuần không xảy ra bất cứ việc tai nạn nào cả còn chính như ngôi nhà của người đó ở ờ, tất cả mọi người cho đến già hoặc trẻ trong trăm nghìn năm xa khỏi hạn các ác đạo nếu như trong 10 ngày trên đây mỗi ngày có thể tụng một biến kinh này thời làm cho người trong nhà không mắc vậy bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc dư dật ngày phụ phạm vì thế nên ngày địa tam bồ tát có trăm người mua ức bất cả các sự lợi ích nhiều cho chúng sanh như thế các ông những bậc bồ tát phải ghi nhớ kinh này hầu lưu truyền tuyên bố rộng ra là phục quảng Bồ Tát Bạch Cùng Đức phải làm bạn Đức Thế Tôn xin Đức Thế Tôn chớ lo nghìn muôn ức đại Bồ Tát của chúng con đều có thể nung ai thần của Đức Phật Mạc Tên Lưu kinh này rộng ra ở cõi diêm phù để làm lợi ích cho chúng sanh là phục quảng Bồ Tát Bạch Phật xong rồi cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra dân hiểu Không trong 10 màng chay trên đây như có chúng sanh là có thể mỗi ngày có thể tụ một biến kinh này rồi làm cho người trong nhà không mắc phải bệnh tật bất ngờ đồ ăn mặc sư giật ngày phúc cẩm bồ tát ngày địa tam bồ tát có cho người mẫu sự lỡ không thể nghĩ bàn nhiều lỡ lớn cho chúng sanh như thế chúng sanh ở trong cõi nam diêm phù đề này có nhiều duyên lớn với ngài địa tạng đại sĩ những chúng sanh đó thấy hình của ngài để tạm bồ tát nghe danh hiệu của ngài gửi tạm bồ tát cùng như có thể nghe đến ba chữ hoặc chừng năm chữ trong kinh này hoặc một bài kệ một câu kinh thời trong thời người đó ở trong đời hiện tại hưởng được những sự an vui lạ thường trong trăm nghìn đời vị lai trong trăm nghìn đời vị lai thường hát xong vào bậc tôn quý thân hình xinh đẹp Danh hiệu của kinh lúc đức phật nói lời này xong lúc đức phật ngợi khen tên bài ngài địa tạng bồ tát xong ngài phục vãn bồ tát quỳ gối chắp tay mà bảo cùng đức phật giảm bán đức thế tôn giàu từ lâu con đã rõ biết vị đạo bồ tát này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ về như thế rồi nhưng nay con muốn đức phật nói ra để làm cho chúng sanh trong ở sau này biết rõ những lợi ích đó vâng con xin cung kính xin nhận lời phật dạy và đức thế tôn kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố như thế nào đức phật bảo mới ngài phụ cộng bồ tát sanh kinh này có ba danh hiệu một là địa tạng bồ tát bổ nguyện kinh cũng gọi là địa tạng bồ tát bộ hạnh kinh đây là tên thứ hai cũng gọi là địa tạng bồ tát bổn hệ lực kinh đây là kinh thứ ba vì từ thổ kiếp lâu xa về trước ngày địa tạng bồ tát phát nguyện rộng lớn là lợi ích cho chúng sanh vì thế các ông phải theo đúng tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này Nhớ Đức Phật dạy xong ngài Phật Quảng Bồ Tát Liên chịu ngài chấp tay cung kính lễ Phật mà lui ra Kẻ còn người mất được được lợi Một con tu thánh đạo Ngài địa tạng Bồ Tát Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát và cùng Đức Phật rằng bạn thuốc Thế Tôn có xem xét chúng sanh ở cõi diêm phù để xong lập tâm động niệm không chi là chẳng phải tội lỗi nếu gặp phần về phát sự lời lại phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu còn khi gặp nhân sự bạn ác chẳng là lại lần thêm lớn những kẻ đó như ban đã đã đi trên bùn lầy cần nặng thêm lần cần của nửa thêm là chân đạp virus sâu nếu gặp hạn hiển tri thức đội dùng đá bớt cho hoặc đội dùng bớt cả vì hạn hiển tri thức có sức khỏe rất mà lại khuyên người đó để khuyên người đó chịu, chịu đỡ người đó khuyên người đó gắng mạnh chân lên sau khi ra khỏi con đường buồn lời đến nơi đường tốt rồi thời nên suy xét đến con đường nghiệm sau đó đừng có đi vào đó nữa bạn đức thế tôi những chúng săn quen theo thái áp bắt đầu từ mạnh mẽ rồi là đến nhiều vô lượng nếu khi những chúng săn đó sau khi bạn trưng bày hàng thân cuối có làm một phút là để giúp thân tiền ở cho người đó hoặc chia văn lãng thức dòng giờ học chuyện đọc tôn cường học những danh hiệu đức phật bồ tát cùng các chi phật và <clears throat> làm cho một trăm một hiệu thấu rõ vào lỗ tai của người đó hoặc ở nơi thấp của người mạng chung nghe biết thờ cứ theo nghĩa ác của người đó đã gây tạo suy tính đến cõi ba la lễ phải bị đoạt và ác đạo đạo chạy đến suốt lúc không thể nào ra khỏi nhưng bởi lúc lâm chung vì hàng thân quý vì đó mà tôi tại nhân viên thánh đạo nên tất cả những tội ác của người đó thảy đều tiêu sạch nếu trong 49 người có thể vì người đó mà làm việc phước lành thật có thể làm cho người đó được được giải thoát sai lưng có chưa có người hưởng sự vui sướng vì dựa mà người thân quý nhưng có cũng được nhiều lợi ích bởi vì cớ trên đây nên con đối chức đức và thế tôi mà có lời khuyên bảo với chúng sao có những phù đề rằng rằng <clears throat> đức và thế bởi vì cớ trên đấy nên nay con đối trước đức phật thế tôn cùng tám bộ chúng trời là mà có quyền bảo với chúng sợ có như phù đề rằng đấy luôn chúng cũng kể thân thuộc phải cẩn thận chứ có siết hại cũng đừng có gây tế nghiệp duyên chẳng là cũng đừng có tế lễ quỷ thần cầu cúng ba quái vì sao thế vì vì sẽ hại cho đến tế lễ quỷ thần cầu cúng ba quái đó chẳng có lại muốn lợi ích chi cho người chắc là chỉ có thể kết thêm tự duyên của người đó là kêu thêm càng thêm sâu nặng hơn thôi dễ sự như người chết đó ở trong đời trước hoặc trong đời vừa rồi đã chứng đạo phần thắng quả sự săn vào cõi trời cõi người nhưng bị lướt lâm chung vì hàn hăng cuốn gây tại những nghiệp duyên chẳng làn nên người đó mắc phải ương lụy, phải đối biện, chậm sang vào trốn lành. Muốn gì là người cái lúc sang tiền không gây được phước lành nào cả thả theo nghiệp ác của họ đã gây tạm mà chịu lấy quả báo hàn thân hụt nữa là lại làm cho tội nghiệp người đó nặng nề thêm. Ví như có người từ xứ xa đến từ lương thực đã ba ngày trên vai mang vác đồ vật nặng hơn trăm cân bỗng gặp kẻ lân cận gửi thêm ít đồ vật nữa vì thấy làm cho người đó lại càng thêm phung đốn nặng nề thêm bản đức thế tôi coi xem xét chứng san ở trong trong cõi diêm phù để ở trong nơi giáo pháp của phật nếu có lại làm việc phép lòng chừng giọt nước mảy bụi một tép, sợi long, thôi tất cả những chúng sanh đó đều tự mình được có lợi ích cả chữ nhật thể biện thưa hỏi khi ngài địa tam bồ tát nói lời bị cáo xong cho các cậu có một vị ông chỉ dẫn tên là đại biện ông chỉ dẫn này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân chứng giả để cứu độ chúng sanh trong mười phương cung kính chấp tay thưa với đại sĩ rằng thưa đại sĩ chúng sanh trong địa phù đề sau khi mạng chung mà hàng thân quyến kẻ lớn người nhỏ vì người xuất sức chết đó mà tu đại dạ, công đức làm nhiều việc phước lành cho đến hết cho cúng dường thần người đó có đặng dạy pháp cùng đại nhiều lợi ích xong kiểu còn người mất đều được lợi này để tạm bồ tát đáp rằng nay tôi nung ai thần của nay tôi vì tất cả chúng sanh ở đời sau nung ai thần của đức phật là nói được về việc đó trong đời sau như có chúng sanh là sắp lại chung mà nghe danh hiệu của một đức phật danh hiệu của một vị bồ tát danh hiệu của không biết chi phật thời không luận là có tội cũng không tội đều được vậy tất cả như có chúng sanh là lúc sanh thì không làm làm mà làm ác sau khi mạng chung mà hàng thân cuốn có tu tập phước lành làm tất cả điều về khán giả thời trong bảy phần công đức người trên về động một phần có sáu phần còn lại thuộc về người thân quý lo tu tạo đó bởi vì cỡ trên đây đây những kẻ thiện nam người thiện nữ nghe được lời nói vừa rồi đó nên cố gắng tu hành thời lượng trọng phần công đức không quỷ sự vô thường kia không hẹn mà đến thần hồn vô vận mịt mờ chưa rõ là tội hay phước trong 49 ngày như ngây như điếc họ ở các vi sở để bị lợi về hiệu quả sau khi thẩm định xong rồi cứ đi theo nghiệp mà thọ lấy quả báo như <clears throat> trong lúc mà chưa biết ra sao đó rồi đã nhìn một số phụ huống chi nữa là bị đọa và ác đạo người chết đó trong 49 ngày luôn trong ngóng là cố nhục thân quyến tu tạ phúc lành để cứu vớt cho qua khỏi 49 ngày thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo người đó nếu là kẻ có tội hời trải qua trong nghìn năm không ngày được thoát phải còn nếu vào kẻ phạm năm tội vô gián thời bị tạo vào để địa ngục mãi đi muôn nghìn kiếp không ra khỏi được sau khi những chúng sanh gây phải cũng tổn nghiệp như thế, bạn chung nếu là thân cuốn có làm chay cúng dường thờ trong lúc cắm sửa sơ đồ cũng trong lúc đưa làm chữ có đem nước gạo lá rau đổ bãi ra nơi đất cùng những thứ chưa dân cũng cho Phật cùng tăng thời chẳng được ăn trước nếu như ăn trước nếu như ăn trái phép và không được tinh sạch gửi lưỡng thờ người chết đó không được mãnh phước nào cả còn nếu như có thể giữ gìn tinh sạch đem dân cũng cho Phật cùng tăng hơi trăm bảy phần công đức người chết nhờ đạo một phần Người Địa Tạng Bồ Tát nói rằng Này ông trưởng giả trong đời sau như có chúng sanh là sắp loạn chung mà hàng thân Như trong đời sau như có như ở trong đời sau như có chúng sanh làm mà cha mẹ cùng hàng thân quyến và mạng chung mà có thể làm cha cúng dường trí tâm cầu vẫn như thế thời kể còn lẫn người mất đều được lợi ích cả chúc ngài địa tạng bồ tát nói lời này ở tại cung trời đây đã có trăm nghìn muôn ước na gia la của thành ở cõi diêm phù đề là phát tâm bồ đề vô lượng Ông trưởng giả đại biểu vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lui ra Phẩm thứ 8 Các vua diêm la khen ngợi à, Vua diêm la khen ngợi Vua diêm la cùng quỷ vương văn tập Bây giờ ở dạy núi thước thì có vô lượng vị đại quỷ Có vô lượng vị quỷ vương cùng với các vua diêm la cùng đến khung trời đao lợi đến chỗ của Đức Phật các vị đại quỷ vương đó tên là áp độc quỷ vương, đại áp quỷ vương, đại trắng quỷ vương, bạch hổ quỷ vương, với hổ quỷ vương, sức hổ quỷ vương, tá ương quỷ vương, phi thân quỷ vương, lan nha quỷ vương, phụ thạch quỷ vương, đại phú quỷ vương, điểm quang quỷ vương, chủ ha quỷ vương, chủ hỏa quỷ vương, chủ phúc quỷ vương, chủ thực quỷ vương, chủ tài quỷ vương, chủ cầm quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ thật quỷ vương, chủ tập quỷ vương, chủ hiểm quỷ vương, chủ mạng quỷ vương. Chủ nghị quỷ vương, chủ sản quỷ vương, ta một quỷ vương tứ một quỷ vương cũng một quỷ vương kỳ lợi thất vương đại kỳ lợi thất vương kỳ lợi sai vương đại kỳ lợi sai vương anacha vương đại anacha vương <clears throat> các vị đại quỷ vương như thế mỗi vị cùng với trăm nghìn vị, vị tiểu quỷ vương ở trong cõi diêm phù đề đều có phần chức trách đều có phần chủ trì các vị quỷ vương cùng với vua diêm la nông a thần của đức phật và ai lực của ngài địa tạng bồ tát đồng lên cung trời đa lợi đến chỗ của Đức Phật. Vua Diêm La bậc Phật ý ở vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạc cùng Đức Phật rằng và Đức Thế Tôn này chúng con dùng ai thần của Đức Phật và ai lực của Ngài để tam Bồ Tát nên mới có thể đến được cung trời nên mới có thể đến được pháp hội lớn được cung trời đa lợi này và cũng là vì chúng con đặng phúc làm vậy cũng mong Đức như nay chúng con có chút việc nghi ngờ dám mà hỏi Đức Thế Tôn cúi mong các ngươi là từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho bây giờ Đức Phật bảo vua Diêm La là cho các ông hỏi ta sẽ bị ông mà dạy rõ bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng Đức như là đồ ngó ngoái lại ngài địa tạm Bồ Tát <laughs> rồi bạn cúng đức phật rằng bạn đức thế tôn con xem sách ngài địa tạng bồ tát ở trong cõi yên phù đệ trong sáu đường dùng trăm nghìn phương tiện để cứu độ chúng sanh ngài không từ mệt nhọc ngoài địa tạng bồ tát đây có những sức thần thông không nhị thể nghĩ bàn như thế nhưng vì sao hàng chúng sanh bị thoát khỏi tội báo không bao lâu lại bị đá và ác đạo nữa bạn đức thế tôn ngài địa tạng bồ tát đã có những thần lực không thể nghĩ bàn như thế tại sao chúng sanh không đương đề từng là để được giải thoát mãn mã cú mong đức thế tôn sẽ rõ việc báo cho và dạng sự nhân vì sao đức phật bảo vua la rằng rằng vâng. ngày địa tạng một, đã đây ở trong trong nghìn kiếp đã dùng phương đã từng cứu vớt những chúng sanh đó làm cho những chúng sanh đó sớm được giải thoát đường sanh tử những chúng sanh có nghiệp đã cho đến địa đại và đường ác lớn ngay địa tạng một đã dùng xúc phương tiện nhổ sạch cỗ gốc người chia lại làm cho những chúng sanh đó nhớ biết về đời trước tại chúng sanh trong cõi diêm phù để tạo nghiệp sự các tội nặng vì Thế khi vừa ra khỏi rồi lại trở về lại và làm nhọc trong ngày địa tạm bố ta phải trải qua nhiều số kiếp cứu độ chúng nó ví như có người quên lệch rồi đi vào con đường hiểm trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ so cùng hùng xóa sư tử đánh độc bọ cạp người quên là đường đó ở trong con đường hiểm đó từng giây đã sẽ bị hại có một vị thị chi thức hiệu nhiều pháp thuật lại có thể trừ cử sức độc hại đó cho đến các quỹ dạy sao cùng các loại ác độc gặp một quên lệch đừng kia muốn đi thẳng vào đó bèn bụng bảo rằng ô hay này ông cứ có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nạn nào ông có phép hơn lại gì có thể trừ cử sự độc hại đó cho người quên là đường kia nghe rõ lời hỏi đó mới biết đó là con đường hiểm nam bèn liền lui trở ra muốn ra khỏi con đường hiểm nạn đó vị trí thúc nắm tay xìu sắt dẫn người lạc lối đó ra khỏi con đường hiểm nạn đối cơ con đường tốt làm cho được an ổn rồi bảo rằng <clears throat> này người là đường từ nay về sau chưa có đi vào con đường đó nữa ai mà vào đó đã khó, át khó ra khỏi đoạn lại bị còn bị tổn tán mẹ người quên là được xong lập cẩn trọng lắm từ biệt vị thiện tri thức lại dặn thêm nếu ông có gặp kẻ quên người đi đường kẻ trai kẻ gái nào thờ ông nên nói cho người đó biết rằng con đường đó có rất nhiều sự kiện là ai mà vào đó ắt đó khó ắt khó ra đều bị tống tán mẹ, chớ để cho họ tự về chỗ chết vì thế ngài địa tạm bồ tát đủ đức từ bi lớn muốn cứu vớt chúng sanh cho làm cho chúng sanh lên cõi trời lấy sự vui sướng như những chúng sanh biết rõ sự nghiệp đã trong con đường hướng khổ rồi khi được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa như người quên là đường kia được vị thiệu tri thức Chắc cho ra khỏi rồi chẳng còn trở vào lại nữa gặp người khác lại bảo đừng đi vào đó tự nói rằng mình là người khuyên đường đã đi là vào đó rồi nên được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa nếu như đi vào con đường đó thôi là còn mê làm không biết đó là con đường mình đã dần xa lạc rồi hoặc đến nỗi phải bị mất bạn như chúng sanh ở đã được ngài địa tạng bồ tát cứu cứu thoát độ thoát cho sang lên cõi trời rồi này lại lại vào ác đạo nữa nếu người đó gây phải tội nghiệp quá nặng thở ở mãi trong đường ác đạo không lúc nào ra khỏi được Quỷ vương bày thiện nguyện, bấy giờ áp độc quỷ vương cung kính chắp tay và cúng đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng hoặc có vị làm lợi ích cho người hoặc có vị làm tội hại đến người mỗi mỗi được không đồng nhau như vì nghiệp báo khiến chúng con đi ra giới, giới ép nhiều đàn ít đi xe thân sân nhà người buồng nhà thành ấp xóm làng chạy vườn như có kệ trai kệ gái nào tu được chút ít phước làm chừng bằng sợi lông mãi cho đến treo một lá pha một bão cái chút hương chút hoa cũng như tượng phật hình tượng bồ tát hoặc cũng như một bài kệ một câu kinh hoặc cho đến tụng đọc tôn kinh lời hàng vị vương chúng con kính lễ người đó như là mình lễ các đức phật thủ quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai chúng con truyền các vị tiểu quỷ vương cùng những kẻ có chức trách thuộc về cuộc đất đai đó phải hỗ trợ giữ gìn còn không cho bất kỳ việc xử cùng sự tai nạn thình lần nào đến chỗ à, thân lần nào bệnh tật bệnh tật hiểm nghèo bất kỳ thân lần cùng những sự không vội thí đến chỗ người đó huống chi là để vào một cánh cửa đức phật khen quỷ vương rằng hai thay tốt hai các ông cùng với vua xin la đều có thể ủng hộ kẻ thiện nam người thiện nữ như thế ta cũng truyền các vị trời phạm vương trời đế thất hộ vệ các ông chủ mạng trần thua bấy giờ trong các bây giờ chủ mạng quy trần bây giờ trong đó có một vị chủ mạng trình Hiệu uh, có một vị chủ mạng trình Thưa bà cung Đức Phật rằng bạn cứ thế tôn bổ nghiệp Duyên của con là cai quản tuổi thọ chúng sanh ở cõi diêm phù đề khi sanh hay tử con xem đều biết đó nếu theo nơi bổn nghiệp của con thật có lợi ích rất lớn cho mọi người Nhưng vì sơ hàng chúng sanh không hiểu ý con nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn <coughs> khi săn nở khi lên là lành được kiêng ác lại người trong cỡ diệp phù đấy như có người nào sắp săn nở hoặc là trai hay là hay gái lúc mới săn chị nên làm việc phước là làm thêm lợi ích cho nhà cửa thời thổ địa vui một không siêu ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được an vui mà đều được nhiều lợi ích hoa khi sắp hại săn đồ chơi có sát hại sản vật để cung cấp những vị tươi ngon cho người sẵn mẫu ăn cũng đừng có hội nhóm quyến thuộc <coughs> uống rượu ăn thịt đàn hát ca sang đời sáu cũng đừng <clears throat> ca sang đời sáu nếu làm những việc trên đó thôi làm cho đứa mẹ của đứa con chẳng được an ổn vì sao thế vì lúc sang nở nguy hiểm nó có vô số loài ma có tên miệng muốn ăn hết tan nhờ con sớm đã sai thần lên xá chặt thổ địa bảo vệ hai mẹ con đó làm cho đều nặng ăn vô mà được nhiều lợi ích người đó thấy mình được an ổn thời nên làm nhiều việc phúc lành để đền đáp công ơn thổ địa trái lại giết hại sanh vật hộ nhóm quyến hộ vì điều này đã phạm lấy tội lỗi ta phải chịu lấy quả báo mẹ con đều tổn lúc trên đến tu quốc lại người lúc vợ như thì đều không lợi là người làm hay kệ hữu lúc sắp mệnh chúng đời con đều không muốn cho họ bị đã và ép đạo huống gì là người lúc sanh tiền biết tu tạo phẫu phước làm giúp thêm ai lực cho con những Chúng sanh ở trong cõi diêm phù để lúc lần lần đến lúc mạng chúng Phật có trong nhìn ma quá quỷ thần Hi hóa hiện ra cha mẹ hoặc người thân quyến dẫn dụ toàn hồn người chết Lại là vào chúng ác đạo huống gì là người kia lúc sang tiền đã tạo sẵn tội ác Và tu thế tôn thôn những kẻ nam tự nữ nhân ở cõi diêm phù đế lúc lâm chung thời gian thuốc hôn mê không tiện được lễ lành được giữ cho đến mắt cùng tay đều không thấy nghe được gì hết sau khi những chúng sanh lắm mệnh chung thời hoàn toàn quyến đây là sự cúng thường giáo học tụ đọc tuôn kinh học những danh hiệu phật bồ tát tu tạo phương tu tạo như duyên phúc lành như thế có thể làm cho người chết đó đoạn giải thoát các thứ ma quỷ thần đều thảy đều tiêu sạch cả ở đức thế tôn con xem xét Tiểu hành là lúc sắp mạng chung mà nghe đại danh hiệu của một đức Phật, danh hiệu của một bài một vị Bồ Tát cùng một câu kinh điển đại thừa thời còn thời người đó trừ năm tội lớn vô giáng cùng các tội sát hại các nghiệp báo nho nhỏ đáng lẽ vị vị đã và ác đã thải đều thu sạch cả Đức Phật căn dặn bây giờ Đức Phật bảo vị chủ hoàng vị vua già ông vì có lòng từ lớn nên mới phát nguyện nguyện rộng lớn ở trong đường sanh tự cứu độ chúng sanh như thế thế trong đời sau này như có kẻ nam người nữ là lúc sắp mặn chung thờ ông chớ quên lẽ lời nguyện trên đó đều làm cho được an vui mà đều đặn giải thoát vị trụ mạng quỷ vương bà cúng đức phật giảm bạn đức thế tuân chọn được của con luôn cùng hội chúng sao ở cõi dương phù đề lúc sang cúng lúc tự làm cho đều an vui lặng lợi lớn chỉ mong chúng sanh lúc sang cúng lúc tự tin vào lời con đã nói trên đó thời đều được an vui đặng lợi ích lớn Đức Phật thọ ký cho chủ mẹ bấy giờ Đức Phật tạo ngài địa tạng vương Bồ Tát rằng vị quỷ vương cai cận tuổi thọ của mọi người đây trong trăm nghìn đời đã làm vị quỷ vương ủng hộ chúng sang cúng lúc sang cúng lúc tới đó là vị Bồ Tát Đại Sĩ hiện thân đại quỷ chứa thiệt thờ không phải quỷ quá 170 kiếp ông đó sẽ thành Phật hiệu là vô tướng như lai kiếp đó tên là An Lạc cõi nước tên là tận trụ họ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính kể này địa tại những sự không thể của vị quỷ vương đó không thể nghĩ bàn như thế hàng trời người cũng được vị ấy độ hết đến số không thể hạn lượng danh hiệu của chư Phật bấy giờ ngài địa tạng Bồ Tát đọc cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn nay con vì chúng sanh ở trong đời sau mà vô vài sự lợi ích làm cho chúng sanh trong sanh tự được nhiều lợi ích lớn cũng mong Đức Thế Tôn cho phép con nói đó Đức Phật đạo ngài địa tạng Bồ Tát rằng cho phép ông lại Đức Phật đạo ngài địa tạng Bồ Tát rằng nay ông muốn cứu độ tất cả chúng sanh mà dễ nói sự không thể nghĩ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 40 kiếp huống nữa là vẽ đắp hình tượng cúng dường tan hán người này đặng vô dụng vô biên phúc lợi lại hàng hài sau kiếp về của quá khứ có đức phật rơi đồ hiệu là vũ thắng như la như có người nam người nữ đang gây danh hiệu của đức phật đây mà phát tâm khi với phật chừng gãi móng tay người đó chọn hẳn không còn hứa chuyện nơi đạo vô thượng chán giác lại về thủ quả cứu có Đức Phật ra đời hiệu là ba đầu man thắng như lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây tháng qua lỗ tai thần người đó sẽ được một nghìn là sang lên cõi trời đau cõi một nghìn là sang lên sáu tầng trời cõi dục huống nữa là trí tâm sinh nguyện lại bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp về thủ quả khứ có đức phật ra đời hiệu là sư tử hống như lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức phật đây mà đây <clears throat> mà phát tâm nguyện đi với Phật chừng một niệm thờ người này đã gặp vô lượng các Đức Phật sau đoạn học vì cho lại về vụ quả của các Đức Phật đã được hiệu là cô tôi như lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà mà chiêm ngưỡng quy y cũng nhiều hoặc lại thành tháng thờ người này ở nơi pháp hộ của một nghìn Đức Phật trong hình kiếp thường làm bị trời đại phệ thương vương được phật tặng hoặc phật thọ ký đạo vua thượng cho lại về của quá khứ đức có đức phật ra đời hiệu là từ bà thi như lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức phật đây thì mãi không ở trốn ép đại thành được sang lên cõi trời cõi người hưởng sự vui thừa thắng vì diệu lại vô lượng vô số hàng hàng sắp kiếp về cũng có khứ có đức phật đây đời hiệu là đa bụng như lai như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức phật đây thời ngày này liền phát họ chúa ấy được sang được họ chúa hữu sự vui được thắng vi diệu là về thủ qua cứ có đức phật đây đời hiệu là vụ thắng như lai như có người nam người nữ nam gây danh hiệu của đức phật đây sang lòng vô cứ không bao lâu người đó sẽ đẳng quả a la hán lại vô độ vô số kiếp về thủ quá khứ có đức phật đây đời hiệu là ca sa tránh như lai có người nam người nữ nam gây danh hiệu của đức phật đây liền siêu về tội nặng sanh tử trong 100 đại kiếp huống nữa là siêu về tội nặng sanh tử trong 100 lại về của quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai như có người nam người nữ là nghe danh hiệu của Đức Phật đây Thời gặp vô lực á Đức Phật <coughs> Phật nói đạo Bồ Đề cho nếu đạo pháp màu cho đều đặn hằng đạo Bồ Đề lại về của quá khứ có Đức tự nguyệt Phật Đức Sơn Vương Phật Đức Trí Thắng Phật Đức Thành tự Phật Đức tự Giang Vương Phật Đức Vô Thượng Phật Đức Diệu Thân Phật có bất khả thuyết các đức Phật Thế Tôn như thế trong đời sau. Tất cả chúng sanh ở đời hiện tại và vị lai hoặc là trời hoặc là rồng, hoặc người nam hoặc người nữ nếu chỉ niệm danh hiệu của một đức Phật thôi là sẽ được vô lượng công đức cũng nữa là niệm được nhiều danh hiệu người đó lúc sanh cùng lúc tử đều đặng nhiều lợi lớn đều đặng giải thoát nhiều lợi rất lớn trong đời sau như có chúng sanh nào sắp mạnh chung mà đã nghe danh hiệu của mà mà người trong nhà mình nhận đến một người vì người đó mà lớn tín được xưng niệm danh hiệu của một đức Phật thời người đó trừ năm tội lớn vô dáng các nghiệp đạo khác lại đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô dáng kia rồi tất cả đều lấy phải chạy và ước kiếp không ra khỏi đạo quả khổ nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà nghiệp danh hiệu của đức Phật nên tất cả những tội đó đó cũng lần lần tiêu sạch cả huống nữa là người nào tự mình xưng danh hiệu chư Phật người này đặng vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ bốn hạnh địa tạng thể nguyện động sâu gậy vàng châu sáng độ chúng sanh địa ngục cũ không ngàn tinh tấn kiền thành khỏi mắc khổ trầm luân nam mô thường trụ thập phương pháp nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát ma ha tát ha ha ha